mà tác giả đánh giá rằng nó còn cao hơn cả bằng đại học. Các tờ báo chí thống kê, ông Trùm Đất Cảng có 4 bằng đại học là Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương, Đại học Báo chí và Đại học Luật. Tác giả cho rằng bằng lý luận chính trị cao cấp phải được xếp vào hàng cao nhất trong hệ thống bằng cấp ở Việt Nam bởi đó là loại bằng đòi hỏi một tiêu chuẩn rất cao mới được dự tuyển. Giáo sư tiến sĩ của một ngành khoa học nào đó cũng chưa chắc đã đủ tiêu chuẩn để xét tuyển. Bằng này xét toàn diện về phẩm chất đạo đức, tư tưởng, năng lực, trình độ, đặc biệt là năng lực quản lý, tức phải là lãnh đạo cấp cao. Hình ảnh status của tác giả Chu Mộng Long trên trang cá nhân. Tác giả nhận xét ông Trùm Đất Cảng đã và đang lộ ra năng lực đánh đẹp. Tất nhiên không phải là đánh giặc ở biên giới mà là biến dân thành giặc để đánh. Không đánh án để thu hồi tiền của cho dân mà chạy án cho các loại giặc nguy hiểm giặc buôn lậu, giặc trốn thuế và cướp của dân, vụ tấn công đất của gia đình nông dân Đoàn Văn Vương và vụ chạy án mà Công an Quảng Ninh đang điều tra chỉ là một vài điển hình thể hiện năng lực của ông trùm đất cảng. Cần nhắc lại rằng vào năm 2012, ông Đỗ Hữu Ca với vai trò Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã xua hàng trăm quân với trang bị vũ khí và chó nghiệp vụ tấn công vào nhà anh nông dân Đoàn Văn Vương chủ sở hữu một khu đầm nuôi hải sản ở Cống Rọc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Vụ tấn công này làm xã hội lúc đó bàng hoàng và phẫn nộ. Sau đó, nhiều quan chức liên quan đã bị kỷ luật, bị khởi tố. Tuy nhiên, ông ca vẫn bình yên vô sự, thậm chí còn được thăng hàm. Ông ca còn ngang nhiên gọi vụ tấn công này là trận đánh đẹp, có thể viết thành sách. Đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng vụ án này và những phát ngôn liên quan của ông Đỗ Hữu Ca vẫn là khúc mắc lớn trong lòng xã hội. Trận đánh này và trận đánh ở Đồng Tâm đầu năm 2020 là hai trận đánh mà các tướng công an cầm súng bắn thẳng vào người dân theo đúng nghĩa đen. Tuy trận tiên lãng không gây chết người như vụ Đồng Tâm, nhưng nó làm rúng động xã hội, làm cho người dân nhìn rõ bộ mặt thật của chế độ. Hình ảnh ông Đỗ Hữu Ca Trở lại với câu chuyện của ông Trùm Đất Cảng, tác giả nêu cảm nghĩ rằng ông phải khâm phục ông này vì đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền của để có được những năng lực đặc biệt đã đề cập ở trên với năm loại bằng. Ít nhất ông trùm đất cảng cũng phải mất 20 năm học tập và rèn luyện. Nên nhớ, ông trùm đất cảng này đã 65 tuổi, thời ông học chưa có quy chế học một lúc hai bằng đại học. Tác giả mỉa mai nhận xét rằng ông trùm đất cảng thuộc hàng thiên tài trong hệ thống giáo dục thiên tài của Việt Nam. Hệ thống giáo dục ấy bao gồm cả ngành tuyên giáo. Đề nghị Bộ Công an điều tra, làm rõ bằng cách nào mà giáo dục Việt Nam đã biến ông trùm đất cảng thành thiên tài để cả nước học tập và làm theo. Triết gia Socrates đã nói, đa phần con người gây tội ác là do thiếu hiểu biết, cho nên cần phải giáo dục. Còn Hồ Chí Minh thì khẳng định, hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều là do giáo dục mà nên. Ông trùm đất cảng Đỗ Hữu Ca chắc chắn phải là sản phẩm của giáo dục, ắt ngành tuyên giáo và giáo dục phải chịu trách nhiệm cao nhất. Và tác giả cảm thán, lúc này không làm rốt ráo đến tận gốc thì giáo dục còn đẻ ra vô số ông trùm khác. Quả thực thì có thể nói, ngành giáo dục Việt Nam đã đẻ ra rất nhiều thiên tài như ông trùm Đỗ Hữu Ca rồi. Chỉ có điều, có người lộ còn có người chưa lộ mà thôi. Và nó hoàn toàn có thể tạo ra thêm vô số những ông thiên tài khác.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 đang trở thành nguyên nhân chính khiến bệnh viện chợ rẫy và nhiều bệnh viện khác đối mặt với nguy cơ phải tạm ngừng hoạt động. Các khó khăn trên xuất phát từ những bất cập trong các quy định về đấu thầu của Bộ Y tế. Riêng Bệnh viện chợ rẫy, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc bệnh viện đã có báo cáo gửi đến Bộ Y tế về những khó khăn vướng mắt khi thực hiện việc mua sắm trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày 24 tháng 2. Hình ảnh bài trên trang báo Tiền Phong. Theo báo cáo này, hiện nay hầu hết các trang thiết bị y tế kỹ thuật cao như máy chụp các lớp vi tính CT scanner, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy siêu âm Doppler màu đều không có đủ ba báo giá theo quy định để thực hiện đấu thầu mua sắm mới trang thiết bị y tế và sửa chữa bảo trì. Như vậy, tình trạng thiếu hóa chất, trang thiết bị y tế không phải do thiếu tiền mà do các quy định thắt chặt của Bộ Y tế. Phải chăng đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy hậu quả của chiến dịch đốt lò của Tổng trọng? Thói quen quản lý của Cộng sản vẫn là siết chặt để kiểm soát. Sau đó, thấy phát sinh khó khăn, không giải quyết được thì họ quay sang buông lỏng, thậm chí mặc kệ, không thèm kiểm tra giám sát gì cả. Nhưng sau một thời gian buông lỏng thấy xảy ra tiêu cực hoặc nguy cơ mất kiểm soát thì họ lại quay lại, siết chặt. Vòng quay cứ luẩn quẩn mãi như vậy từ mấy chục năm nay. Ban đầu, ở thời bao cấp thì nó áp dụng cho việc kiểm soát văn hóa, kiểm soát tư tưởng. Đến thời mở cửa thì nó áp dụng cho tất cả các lĩnh vực và y tế không ngoại lệ. Thử điểm qua vài mốc đối với quản lý ngành y thì có thể thấy rõ cái vòng xoay thắt chặt kiểm soát buông lỏng này. Ở thời kỳ bao cấp Toàn bộ hệ thống y tế đều thuộc quyền quản lý của nhà nước, nhưng đến thời mở cửa, tư nhân đã được phép chen chân vào, thì việc mở cửa các phòng khám, mở bệnh viện đến việc cung cấp các trang thiết bị y tế. Thế là các bệnh viện công có được cơ hội nhập thiết bị từ các nguồn cung cấp tư nhân. Tất nhiên sẽ có rất nhiều sân sâu của các quan chức y tế nhảy vào khi kiểm soát buông lỏng những liên minh ma quỷ hình thành và những cuộc đấu thầu trở thành hình thức những bản hợp đồng đội giá khủng ra đời. Cứ thế, nó hình thành nên những nhóm lợi ích khủng. Có mạng lưới chân rết ở khắp mọi nơi, mà đỉnh điểm là vụ Việt Á mới bị phanh phui. Dưới quyết tâm loại trừ bằng hết tham nhũng, Tổng trọng đã làm một đợt càng quét vào ngành y, với việc một bộ trưởng và hàng trăm quan chức ngành y phải đi bốc lịch, khiến đám quan chức hoảng sợ để tránh bị liên lụy, đám quan chức này lại cho ra những quy định siết chặt. Và tất nhiên, khi siết chặt, họ sẽ có những quy định vô lý, bất khả thi. Điều này dẫn đến nguy cơ hàng trăm bệnh viện lớn nhỏ sẽ phải đóng cửa. Hình ảnh bài viết thể hiện nỗi bức xúc đối với quan chức ngành y. Nhiều người lớn tiếng mắng chửi ngành y Hộ, nhẫn tâm, bỏ mặt hàng trăm bệnh nhân đang hàng ngày phải chịu chết ư. Nhưng cần nhớ, đối với quan chức Cộng sản, việc dân chết hay không đâu liên quan đến họ. Họ không quan tâm. Cái họ cần trước đây là thành tích để thăng chức, cần phần trăm lại quả để làm giàu. Còn giờ đây, họ cần sự an toàn để không bị vào tù, không phải chơi với gián. Có người đề nghị các quan chức nếu không đủ năng lực thì từ chức để người khác làm. Thực tế, nếu làm quan chức mà không kiếm được lợi ích thì họ từ chức thật đấy. Chúng ta thử chờ xem, nếu không có gì bất ngờ, nếu tổng trọng đủ sức khỏe và quyết tâm để duy trì công cuộc đốt lò này thêm một vài năm nữa, thì sẽ xuất hiện hiện tượng quan chức tự từ chức thôi. Không chỉ riêng ngành y, mà trong tất cả các ngành khác, hiện nay giới quan chức chỉ mới tạm thời đình công bằng cách không làm gì